Ok, uh, xin chào tất cả những anh em đã quay trở lại với kênh chính tướng bóng đá, cũng chính tướng soi kèo và cũng như uh, uh, soi kèo chính Tuấn và uh, anh em nào mà chưa uh, có tìm kiếm được mình à, hoặc là ở thời điểm hiện tại anh em còn ở trong cái nhóm cũ mà cái nhóm cũ thì à, đã bị hack rồi và cũng như cái username telegram à, cũ thì cũng bị hack luôn thì anh em à, không nên kết bạn và cũng như không nên vào à, cái à, Telegram này và cũng như thoát hết tất cả những cái hội nhóm này đây là giả mạo đấy đây là giả mạo và mình à, kết bạn qua Facebook của mình tìm kiếm qua Facebook của mình à, thì mình sẽ gửi cái link cho anh em chuẩn nhất đó thì cái cách để cho anh em tìm kiếm qua cái Facebook của mình đầu tiên là anh em vào cái kênh của mình vào những cái video bên dưới video đấy sẽ có những cái đường link anh em bấm vào một cái thì sẽ ra chính xác thứ nhất cái trang fanpage thứ hai là cái facebook cá nhân là sẽ không bị giả mạo còn chắc ăn nữa thì anh em nhắn tin mình một cái xong anh em gọi mình một phát chết cái giọng nói của mình là ok nhất luôn ok nha anh em à, tránh trường hợp giả mạo và tiếp theo để mình thông báo cho anh em à, một cái à, thông tin đó là trên facebook anh em có thể tìm kiếm mình à, cái fanpage mình à, anh em gõ lên tìm kiếm tt 0336006341 ấy anh em gõ vào à, tt là sẽ không bị không bị bất cứ những cái trang fanpage nào nó giả mạo ok nha anh em đấy gõ sẽ tìm ra duy nhất đó và có số người thích rất là nhiều đó, số người thích rất nhiều à, còn cái à, cá nhân thì anh em gõ kèo bóng chỉnh tướng viết liền không giấu đấy kèo bóng chỉnh tướng viết liền không giấu thì nó sẽ ra đấy nó sẽ ra cái à, cái trang cá nhân của mình đấy cái facebook cá nhân là có cái số định danh anh em sống như, giống như cái số định danh của uh, căn cước công dân gắn chip vậy anh em mỗi có mỗi cái Facebook có cái số định danh ở bên dưới a còng keo bốn trình tấn đó còn tất cả những cái nào mà không có cái số định danh như thế này đều là giả mạo và hiện tại nó đang bắt đầu nhâm nhe qua nó giả mạo qua bên Facebook đây là cái trang giả mạo đấy anh em xem đấy, cái trang giả mạo thì có 52 người theo dõi thôi đấy chỉ có mười mấy lượt thích thôi đấy nó làm giả mạo anh em thấy chưa đấy giả mạo luôn không có thông tin gì cả không có số điện thoại nào đó không có trang web đó đấy vì cái cái trang à, cái này là cái trang cá nhân nè anh em đó còn cái trang à, fanpage đây là cái trang fanpage của nó nó giả mạo trang fanpage mình thì anh em cứ gõ vào tt với cái số điện thoại của mình thì sẽ ra cái đúng trang này đấy là trang chính chủ ở số người theo dõi rất là nhiều đấy số người theo dõi rất là nhiều mới mấy à, mấy chục mấy ngàn người theo dõi đấy gần một gần 10.000 người theo dõi có thông tin đầy đủ chính chủ hết email uh, website rồi uh, số điện thoại đó ở đây là cái trang chính thức của mình và cũng xin chúc mừng uh, cho anh em ngày hôm qua ở trong cái nhóm mình hút được rất nhiều mã kèo ở ngày 19 ví dụ như trận MU chúng ta hút rung hiệp một một mã tài hạ xuống uh, hiệp một nó hút luôn và chúng ta đánh tài cả trận nó hút và chúng ta hút tài góc hiệp một rung hai mã trong cái hiệp 2 và chúng ta tài góc cả trận một trận đấu thì chúng ta hút khoảng 7 mã trong khi đó đốc ngun thì chúng ta cũng, cũng lụm đốc ngun hiệp 1 gung trong hiệp 1 tài à, cả trận à, gung hiệp 2 hai mã Atalanta thì chúng ta à, gãy mã ta thôi cũng là hút tài và chúng ta hút tài gốc trong hiệp 2 Tottenham thì chúng ta hút Tottenham hút xỉu hiệp 1 hút xỉu cả trận và chúng ta hút Tottenham đơn giản vậy thôi và chúng ta hút được cái xiên để xiên uh, xiên 5 và chúng ta hút thêm 5 cái mã lẻ đó là anh em thấy uh, Juve uh, tài Man 05 uh, Roma xỉu Barca xỉu Atletico đó đó là cái ngày hôm qua thì anh em hút rất là nhiều và thông tin anh em có thể vào lại anh em xem uh, trực tiếp ở, trên cái trang fanpage của mình đó đó là cái cách để anh em tìm kiếm à, một lần nữa thì à, anh em xem lại để tránh những trường hợp đáng tiếc anh em có thể tìm sai và tìm xong mình sẽ đưa anh em vào à, chơi chúng mình gửi cho anh em một cái link để, để anh em vào chuẩn nhất đó anh em nhớ đây là cái mã định danh đó mã định danh cái username mã định danh của cái trang fanpage của mình đấy mới nhất còn lại cái trang cá nhân thì cái mã định danh là kèo bóng chỉnh tuấn viết liền không giấu ok nha anh em telegram ở thời điểm hiện tại thì inbox mình qua facebook thì anh em sẽ có telegram ok nha tránh trường hợp giả mạo quay trở lại cái trận đấu ở trong cái khu khổ ở cúp C1 châu Âu mình đã phân tích và nhận định cho anh em à, cái trận đấu cũng rất là hay đó là à, Frankfurt sẽ gặp Napoli thì tiếp theo một cái trận đấu cùng giờ đó là trận đấu giữa à, Real Madrid sẽ gặp Liverpool đây là một cái cặp đấu mà khá là cân tài cân sức ở thời điểm hiện tại à, tuy nhiên cái tỷ lệ kèo ra thì mình thấy khá là à, bất ngờ và có vấn đề Đấy, cho nên à, anh em xem hết video mình sẽ phân tích và nhận định trước tiên về cái tương quan lực lượng và phong độ thứ hai là cái tỷ lệ kèo để cho anh em có thể chọn lựa những cái mã kèo nào anh em chơi à, ok nhất bởi vì cúp C1 châu Âu không phải là cái giải đấu vô địch quốc gia nó có cái đẳng cấp của nó và à, cái độ à, khó đón nhất định đó, chưa chắc ở những cái đội được đánh giá cao hơn sẽ là đội giành chiến thắng có thể nó hòa đấy chưa chắc à, anh em nằm kèo trên anh em sẽ thắng đó cho nên ở cho nên à, đây là mình nói với anh em video cúp C1 châu Âu là một cái à, giải đấu khó không phải là à, lên kèo là anh em hút được đó cho nên anh em cần phải có cái trang chơi thứ nhất anh em phải chủ động hơn đó, so với anh em báo ngoài qua thầu qua cò đấy thì giống như những anh em ngày hôm qua hút được rất là nhiều mã kèo như thế này Thì chắc chắn bình tin anh em sắp tới Anh em chưa có cái chỗ chơi hiệu quả Anh em chưa có cái uh, cái uh, trang chơi có uy tín Thì anh em cứ liên hệ mình đó Thì anh em sẽ được về bờ giống như những ngày hôm qua à, cũng như tuần rồi và cái cúp C1 ở tuần rồi thì anh em đã về bờ đấy Ok à, quay trở lại cái trận đấu này thì chúng ta điểm qua à, cái Liverpool anh em biết rồi à, cái trận đấu này ờ, rõ ràng là tái hiện một cái trận chung kết cúp C1 châu Âu ở mùa giải năm rồi và anh em còn nhớ khi anh em lên uh, YouTube gõ uh, cái soi kèo cúp C1 châu Âu uh, ở năm rồi soi kèo chung kết cúp C1 châu Âu ở mùa giải rồi thì uh, nó sẽ ra cái video của mình đấy thì năm rồi thì chính ở chính tại sân Stade of cách đây một năm ở Liverpool đã ngậm ngùi nhìn đối thủ nâng cao cái chiếc cúp vô địch danh giá ở khi à, Vinicius ghi đúng một bàn thắng vào lưới à, của kênh cành trắng ở phút thứ 59 và cái trận đấu này thì anh em trong nhóm mình hầu như là hút full kèo hút full kèo cái cúp C1 chung trận chung kết này đó, anh em xem lại cái video này anh em sẽ biết đó và đó là những cái trận cầu đỉnh cao ở ờ, những cái trận cầu đỉnh cao mà à, mình hay lên kèo cho anh em tiếp nữa thì anh em để ý là à, gặp lại Real Madrid vào rạng sáng mai thì à, anh em để ý là ghi Liverpool chắc chắn rất muốn giành chiến thắng để thanh toán cái cái sòng phẳng cái món nợ ở cái trận lượt đi đấy thanh toán sòng phẳng ở cái trận chung kết ở cái mùa giải năm trước đấy anh em thống thống kê ở trận chung kết ở mùa giải năm trước thì cái tỷ lệ kiểm soát bóng của Liverpool lên tới 54% so với 46% uh, ờ, của uh, uh, Real đấy và Real chỉ có 4 cú sút thôi đấy và sút cầu môn chỉ có hai thôi à, mỗi thống kê thông số đều nghiêng về liver cả tuy nhiên thì à, tỷ lệ góc nó cũng hơn luôn à, đội giành chiến thắng lại là à, Real Madrid đó, chưa chắc cái thống kê tốt thì sẽ là giành chiến thắng đâu anh em đó à, và à, anh em để ý quay trở lại cái trận đấu này à, gặp lại cái nhà đương kim vô địch à, chung kết sáng nay thì Liverpool à, rất là muốn nóng lòng nhưng muốn giành chiến thắng là một chuyện còn thực tế có chiến thắng được Real hay không mới là vấn đề bởi vì tại sao bởi vì ở thời điểm hiện tại à, không có nhiều cái tín hiệu tích cực để cho anh em thấy Liverpool sẽ có một chiến thắng trong trận đấu này. Lý do là vì sao? À, lý do là về mặt cái phong độ thì rõ ràng anh em thấy Liverpool đang có dấu hiệu hồi phục ở bằng hai trận thắng 2-0 trước Newcastle và cũng như ờ, Everton. À, tuy nhiên, tuy nhiên nhưng Real Madrid là một cái thuốc thử liều cao. Real Madrid không phải là một Everton cũng như không phải là một Newcastle. Đấy, để cho Liverpool có những cái chiến thắng dễ dàng à, bởi vì cái đẳng cấp của Real Madrid trên tầm 3 4 bậc ở à, so với Liverpool cũng như Newcastle ở thời điểm hiện tại. Và anh em cần biết rằng à, Liverpool chỉ thắng 3 trên 9 trận gần đây. Đấy, chỉ thắng 3 trên 9 trận gần đây. Còn lại là anh em biết như thế nào? Còn lại hai hòa và 4 thua. Đó. Và rõ ràng trong cái trận gần nhất Liverpool chấp cái tỷ lệ kèo 1 phần 4 à, cái trận anh em biết là cái trận với Brentford đấy chấp 1 phần 4 đây, để cái trận đấu này thì chính Liverpool cũng đã bị hạ ở à, với tỷ số 3-1, à, ba bàn, à, ba bàn cách biệt. Và chưa kể, đã chưa kể một cái thống kê từ năm 2014 trở lại đây thì à, Liverpool không một lần đánh bại Real Madrid, không một lần đánh bại Real Madrid luôn. Đó, và trải qua 6 lần giao đấu thì à, Liverpool chỉ vỏn vẹn một trận còn lại toàn thua mà thôi đấy thắng đúng một trận còn lại toàn thua với Real có những trận thua rất là đậm như thi đấu 3-1 luôn thì rõ ràng ở à, trong cái thời hoàng kim của Real Madrid thì anh em thấy rồi cái đội hình của Real Madrid thì không có đội bóng nào mà muốn đánh lại cũng hơi bị khó đấy trừ Barca thôi <laughs> đấy trừ Barca với uh, với Bayern Munich thôi anh em đấy còn lại thì ở châu Âu thì à, đụng Real cũng phải khiếp sợ đó và uh, rõ ràng một cái thống kê nữa thì anh em thấy là uh, bên phía Real Madrid thì họ đã giữ sạch lưới ở ba trận làm khách trên sân của Liverpool gần nhất rồi đó còn lại thì cái thành tích gần đây uh, trong 4 trận đấu thì Real đều có những chiến thắng cách biệt trước những cái đối thủ khó chịu ví dụ Osasuna hoặc là Elche đó và họ cũng vừa uh, có cái chiến thắng 5-3 uh, ờ, trong cái khuôn khổ vô địch uh, cúp các câu lạc bộ đó uh, và uh, anh em thấy cộng với hai trận gần nhất của hai đội đều có dưới 3 bàn đó, là cơ sở để cho anh em uh, có thể tự tin vào một cái trận đấu mà À, toàn tính của cả hai đó và tuy là Liverpool đang có cái dấu hiệu hồi sinh khi đã toàn thắng cả hai trận gần đây đó tuy nhiên thì Real lại được cái lịch sử ủng hộ đó và chắc chắn dù phải đá trên sân khách thì rõ ràng à, bản lĩnh của cái đội bóng với đặc biệt là cái sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ancelotti anh em biết rồi cái đá trên sân khách thì anh em biết là trong cái khuôn khổ uh, La Liga luôn đó đá sân khách thì còn không có nhiều bàn thắng mà huống chi ra C1 đúng chưa anh em đó anh em xem La Liga rất là thường thì đấy Real đi đá sân khách là toàn thắng một trái hoặc là hai trái thôi đấy đấy ờ, trận này thắng hai trái nè gặp Atletico Bilbao nè đó rồi thắng Osasuna 2 không nè đấy còn à, đó là cái thống kê của hai hai đội ở trong khoảng thời gian vừa qua còn sân nhà của Liver thì thì cũng chưa thua ở trong 4 trận gần đây đó và hai trận gần nhất thì bất bại trên sân nhà đó có một số cái thống kê phong độ gần nhất thì cũng thấy là khá là là tương đồng nhưng uh, xét về mặt uh, phong độ cũng như cái chất lượng đội hình uh, về uh, cái mặt chiều sâu lực lượng uh, ở thời điểm hiện tại thì Real nó nhỉnh hơn một tí đó bởi vì những cái cầu thủ uh, của Liver uh, hôm giờ chấn thương rất là nhiều đó còn xét về cái uh, điểm qua cái đội hình dự kiến ở uh, cái đội hình dự kiến đây là cái đội hình dự kiến uh, của cái đây là cái trận đấu trước anh em cái trận đấu uh, mùa giải trước trận chung kết nè đấy còn uh, điểm qua cái trận đấu gần nhất ấy, thì anh em thấy là Real Madrid sử dụng cái sơ đồ à, bốn và ba khi đấu với Elche. Cái trận đấu này thắng 4-0, xem như đây là một cái trận đấu tập dượt đó. Còn lại thì cái trận đấu gần nhất đá trên sân của Osasuna thì có vẻ như uh, huấn luyện viên Ancelotti giữ sức một vài cái trụ cột để giữ sức một vài cái trụ cột và không tung ra cái đội hình mạnh nhất và cái đội hình mạnh nhất là chắc chắn sẽ là cái đội hình khi đấu với Elche anh em thấy là uh, có xuất hiện của Kevin Benzema đấy Mark Marcos Asensio đó và cái vị trí hoán đổi thường xuyên à, đó là số 19 Danny Ceballos này hoán hoán đổi thành Luka Modric ok nha anh em đó chỉ có vị trí này thôi và chắc chắn Luka Modric sẽ xuất phát ngay trong cái à, đội hình chính khi gặp Liverpool và đội hình này chắc chắn à, mà mỗi thay bằng Luka Modric thôi đấy còn lại bên phía Liver thì anh em thấy cái à, trận gần nhất thì Liver cũng có cái chiến thắng à, 0-2 trước Everton đấy à, xin lỗi trước Newcastle thì cái trận đấu này uh, rất là hay nhưng nhưng cái trận đấu này Darwin Nunes đã bị chấn thương rồi Đấy, bị chấn thương có biết có thể ra sân được hay không à, chúng ta cũng phải đợi gần tới giọng lần đợi đội hình ra sân có Darwin Nunes đá hay không thì chúng ta mới biết được đúng chưa đó. còn nếu mà không có Darwin Nunes á, thì chỉ trông cậy vào mỗi uh, Cody Gapo và cũng như Mohamed Salah thì cũng khó bởi vì uh, dù gì đi nữa thì có Darwin Nunes thì cái sự nguy hiểm trên hàng công và sự cảnh giác cao độ của hàng thủ bên phía Real thì cũng không dám dâng quá cao đơn vị đắc niêm Darwin Nunes tuy là gỗ gỗ thiệt gỗ gỗ thật à, nhưng mà à, anh em thấy nhưng mà à, anh ta à, có cái sự nguy hiểm riêng và có cái tốc độ đó thì thì nếu mà có cả ba này thì à, rõ ràng à, cái độ sát thương của liver nó ổn hơn so với có hai cái cầu thủ này đúng chưa anh em đó chúng ta phải cần đợi đội hình ra sân à, còn lại về cái tỷ lệ kèo à, cái tỷ lệ kèo thì rõ ràng ở thời điểm hiện tại à, nhà cái đang niêm yết mức liver chấp 1 phần tư đấy mức liver chấp 1 phần tư anh em thấy là à, một số thống kê thì trên sân nhà thì liver chỉ có thắng kèo hai trên 6 trận vừa qua thôi đấy còn lại và toàn là thua kèo và à, liver ở à, liver khi bốn lần chạm trát gần nhất với Real thì họ cũng đều thua ở trong đó thì anh em thấy với Real thì đang có mặt bốn trận liên tiếp không thua kèo thắng 3 hòa 1 đó vì với những cái dữ kiện trên thì rõ ràng ở đầu tư vào cửa Real là cửa hợp lý nhất theo những cái thống kê những cái số liệu cho anh em tham khảo tuy nhiên thì ở ờ, trong bóng đá chúng ta không nói trước được điều gì bởi vì có thể cái trận đấu này là một trận đấu mà cả hai toan tính đặc biệt là huấn luyện viên Ancelotti khi đá trên sân khách thì ông ta ờ, chỉ cần một cái trận hòa trận đấu này chỉ cần một trận hòa và đợi cái trận lượt về trên sân nhà thì dập liver thì cũng được đó cho nên khả năng nó có thể nó hòa rất là cao để cho nên anh em đi với cái vị nằm Brian nếu hòa anh em chỉ cũng húp được có nửa thôi đó cho nên anh em đợi vào trận xem thế trận như thế nào tỷ lệ kèo nó hạ xuống còn đồng banh anh em vào Real thì nó ổn hơn đó ổn hơn nhưng anh em phải nhớ lót những cái vị tỷ số uh, cho liver cho chắc đúng không ở ờ, ví dụ như anh em nằm Real mà lỡ liver thắng 1-0 hay không thì sao ở ờ, nó thắng 1-0 thì anh em uh, ờ, sao bờ luôn đúng chưa còn em chơi với mình ấy thì sẽ có những cái vị tỷ số mình quăng ra cho anh em ở khi cái thế trận à, và tỷ lệ kèo nó biến động đó còn kèo tài xỉu thì trận đấu này rất là khó rất là khó đó rất là khó lý do là vì sao nó ra mức kèo hai trái 75 và đang dâng dần lên 3 chứng tỏ là nó xem cái thống kê trong quá khứ thì hai đội gặp nhau thì xỉu thì cũng một hai trận thôi đa số là tài cho nên nó ra mức này đó nhưng anh em thấy Liverpool đều không ghi bàn trong hai trận đối đầu trên sân nhà vừa qua rồi đó và hiện tại các chân sút áo đỏ thì không cũng không giữ được cái phong độ cao đó trận được trận dở đó, trận đấu vừa rồi thì chẳng qua là Newcastle nó bị cái thẻ đỏ thôi đó và uh, chắc chắn rồi nên đặc biệt là cái hàng thủ của Real anh em thấy là đá rất là chắc đó mà để xuyên thủng được hàng thủ Real thì cực kỳ khó ở trong cái bối cảnh huấn luyện viên Ancelotti ờ, đang có rất là nhiều cái kinh nghiệm ở ờ, trên cái đấu trường C1 đó và đã gặp Liverpool rất là nhiều rồi đó và khi đá trên sân khách nữa thì Liver uh, xin lỗi Real Madrid càng thực dụng đó càng thực dụng đó và ở bên phía đối diện thì Real Madrid sẽ chơi chắc chắn nhằm tìm kiếm một trận hòa à, tại sân Anfield đó và nhiều khả năng à, trận đấu này sẽ rơi vào cái tình huống là ở à, khô hạn bàn thắng đã khô hạn bàn thắng nhưng nếu có bàn thắng sớm thì chắc chắn diễn biến nó sẽ khác diễn biến nó sẽ khác thì anh em tốt nhất đợi vào trận xem nó đá thì chúng ta hãy chơi còn dựa vào cái phân tích của mình đó thì anh em nên biết đi kèo cái mã kèo nào rồi anh em trùng áo kèo nào thì anh em theo kèo đó đúng chưa đó đó theo mình nhưng mà cái kết quả cái trận đấu này thì uh, thì thì có thể có thể nó sẽ đi về cái xỉu nhưng uh, gần tới giờ ông lăng có đội hình sẽ chốt lại kèo chốt lại kèo một lần nữa ở trong nhóm giống như cái cách mình đã chơi cái kèo Atalanta ngày hôm qua cái kèo Manchester United cái kèo Dortmund thì anh em trong nhóm hút rất là nhiều đó mình đã đăng lên trên trang rồi anh em có thể vào anh phay anh em xem còn lại thì uh, nếu mà anh em chơi trận đấu này anh em nên lót thêm những cái vị tỷ số này cho chắc đó và đó là cái phân tích và nhận định về phong độ tình hình lực lượng cái thống kê phân tích cái tỷ lệ kèo à, để cho anh em tham khảo và việc anh em báo ở ngoài qua thầu qua cò thì tùy anh em thôi đó, à, báo cái nào là do anh em và khi chơi chung mình sẽ có những mã kèo chuẩn cho anh em về bờ đó cho anh em về bờ thì video phân tích và nhận định về cặp đấu giữa Real Madrid và Liverpool của mình sẽ được kết tại đây à, nếu hay, thấy hay anh em nhớ để cho mình cái like cái đăng ký kênh ấn chuông thông báo à, và đừng quên follow à, cái trang fanpage à, anh em gõ theo cái cái địa chỉ này à, kết bạn qua Facebook à, trang cá nhân còn lại thì lưu ý là Telegram cũ không còn sử dụng đó em xóa và thoát chặn hết à, trong cái hội nhóm này đó thì à, đó là cái cái à, điều mình muốn gửi đến em để tìm kiếm mình để cho anh em có thể về bờ đó ok thì anh em xem xong để lại cho mình cái bình luận bên dưới Liver có thắng được Real hay không à, hay là một trận đấu này vẫn là một trận đấu hòa và cả hai thi đấu toan tính à, để cho một trận lượt về đó còn kèo góc thẻ thì chắc chắn rồi ở sân nhà với cái lợi thế à, được thi đấu trên sân nhà và à, chắc chắn tìm kiếm một cái à, trận thắng thì rõ ràng Liverpool sẽ là đội tràn lên tấn công ngay từ đầu đó và sẽ có cái thế trận tốt trong khoảng 10-15 phút của cái hiệp 1 của mỗi mỗi hiệp đó tuy nhiên thì với cái hàng thủ của Real thì chắc chắn rồi thì à, họ sẽ có những cái đường phản công và các tỷ lệ góc nó chắc chắn sẽ nằm về liver nhiều hơn Real đó anh em có thể chơi cái kèo góc trận này cũng được đó thì tất cả những mã kèo mình sẽ chốt lại một lần nữa khi gần tới dòng lăn của đội hình đó, ok thì à, video của mình xin được kết thúc tại đây hẹn lại anh em vào những video sau nhớ đăng ký kênh ấn chuông thông báo cho mình nha à, để chúng ta nhận được những video à, mới nhất